cái cái phân ờ, uh, mi chảy này tôi ờ, tưởng như năm ngoái thì tôi cũng bón với hàm lượng là hai hai kg phân ờ, phân mi chảy này và năm lá à, phân silic này và đây có một bát đầy như thế này một bát đầy này là năm lạng năm lạng để mình dắt luôn mình dắt luôn ạ vâng. mình dắt luôn đây tôi phòng quanh vâng. một thầy nó sinh Cái này thổng cái này luôn em ơi Cùng ở đây thì không Em phải nói là nghiên cứu rồi đấy Ghi hết rồi Nhưng mà cái nguyện của chưa 4 triệu bao nhiêu đấy Ờ, Tân Bắc ờ, Bắc Giang tôi đã có mặt tại ở tại địa chỉ ở đây là gì nhỉ? Yên ờ, Yên Phú. Em. Địa chỉ ở đây là xã Yên Phú. Thôn Nàng Soi. Thôn Nàng Soi. Xã Yên Phú. Xã Yên Phú. Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh Tuyên Quang. Và và chỉ một mình em dòng này thôi nhưng mà đã lấy được tới khoảng 3 tấn phân rồi các bạn nhé chỉ một mình gia đình em để làm diện tích là hơn 4 ha và em năm năm qua cái thời gian dày mò để phục ta đấy thì đã tìm hiểu qua video á video của chị làm ấy thì khoảng hai năm rồi bây giờ em mới phát hiện ra tức là mình phù cho toàn cứu cái vùng cam hàm yên về chất lượng của tức là cái cam hàm yên nó đang bị vàng đá đang bị hỏng rất là nhiều đang bị hỏng cho nên là chính vì vậy mà em đã tìm tòi tìm tòi em đã đi em nên là em tìm công đúng không? Vâng, sau đó là đi sau đó các vườn. Em ờ, đến các vườn mà chị đăng video, em đến tận nơi em tham quan. À, sau khi mà em thấy được là vườn đấy, ờ, thực sự, vâng, thật sự hiệu quả hiệu quả thực ra là em đã định đấy có đúng cái dòng phân này nhưng rất gấp đôi của thằng ờ, Hà Lan đấy cũng gói 5 cân để nhập khẩu về mà gấp đôi chương trình của em ban đầu đi thì cho bà nhưng mà thấy cái này nó hợp lý quá và không ngờ cái nội địa mình có công ty như chị mà ra sản phẩm đó nguyên một cái này thế nhưng với những vườn cam mà già rồi bạn bè thế giới thì mục đích là năm 15 tuổi à, à từ 10 đến 15 20 tuổi à rồi ờ, những đây mình sẽ hàng năm cây à? à? vâng. rồi để dẫn món vân tọ và vườn cam bạn đá vâng. thì cái cung ứng của vườn cam bạn đá của bạn hơn nhé thì các bạn có thể cho chị rất ờ, nhiều nhá trình hướng dẫn bón phân silic để hạn chế cho cam chanh, hạn chế vàng lá trên cam chanh. À, video này được thực hiện tại vườn của nhà Phạm Duy Long ở thôn Làng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Và ở nơi đây với diện tích là à, khoảng 60 à, ha à, được ứng dụng trên các loại cây trồng như là cam sành, cam vinh, cam V2, xoài, chanh và một số cây như là cây vú sữa hoàng kim ờ, và cả trà hoa vàng nữa thì sau đây mời các bạn chúng ta đến với quy trình bón phân silic ờ, để hạn chế được cái vàng lá này dễ lên một số cây trồng các bạn nhé Lao, mời các bạn đến với chương trình bón phân silic để hạn chế vàng lá trên cam chanh các bạn nhé. Đây thưa các bạn là cây uh, ờ, chanh này đang lá đây, nó không được xanh. Nó đang bị vàng lá đây. Vâng. Đây. Được rồi, mình cứ đứng đây nhé. Vâng, ờ, thưa ông ờ, Phạm Duy Long, thì uh, Nguyễn Duy Long, uh, với cái cam vàng lá này là nó bị lâu chưa ạ? bị được tháng rồi ạ. Bị tháng rồi. Vâng. Uh, cam chanh. Thì cái vườn cam của mình nó như nào ạ? xanh trước kia thì là lọng xanh nó bị uh, ỏng nước đấy ạ à nó bị ỏng nước à không thì nó bị như thế này và, vâng, và. Vâng. và ông đã uh, có biện pháp xử lý nào không ạ và, dạ, có cái là bị khoai nước đi khoai nước, và, vâng. còn chưa có biện pháp xử lý nào vâng. ở đây thì chúng tôi thấy rằng trên vườn của mình thì cũng ờ, cũng phải chiếm đến khoảng độ một một phần ba một phần vâng khoảng 30% phần trăm bị vàng lá đây từ những cây chanh chanh chanh này là chanh tứ quý phải không vâng cho đến những cây cam này là cam vinh, vinh. nó bị vàng lá như thế này thì ngày hôm nay công ty của chúng tôi có được biết là cái diện tích cam của mình vàng lá để chúng tôi sẽ đến đây để hướng dẫn nhà vườn bón phân silic để hạn chế được cái vàng lá này đấy thì quy trình của chúng tôi chỉ đạo là trên một cây cam mà từ 5 năm tuổi như thế này thì mình sẽ cho 5 lạng trên một gốc và mình sẽ thực hiện là mình bón cho nó khoảng 2 lần 2 đến 3 lần à, mình bón đến khi nào để trong hai ba lần này trong hai ba lần bón này thì sẽ phục hồi được hoàn toàn cái ờ, việc vàng lá trên đấy thì ờ, trong giai đoạn này yêu cầu chủ vườn là dừng hết tất cả ừ, phân đa lượng tức là đạm nâng kali hoặc NPK là mình phải dừng hết mình không được bón bởi vì khi mà cây bị vàng lá như này có nghĩa là dễ yếu nó bị nghẹt dễ nó bị nghẹt dễ cho nên là dễ nó không lấy được dinh dưỡng lên để nuôi ờ, thân nuôi lá nuôi quả cho nên là nếu như mình không xử lý cái vàng lá này thì lâu dần này à, ờ, lá nó sẽ vàng vàng hơn nữa và nó rụng rụng nó chơi trụ cành ra thì khi mà lá rụng thì quả nó sẽ bị khô héo mà nó bị ờ, quả nó sẽ coi quả nó không phát triển được và cuối cùng nó một là khô quả hai là bị rụng thì cái cam này nó sẽ không cho, nó sẽ làm cho bà con bị thất thu cũng như là uh, cây này nếu như mình không xử lý thì lâu dần có thể dẫn đến là chết chính vì vậy mà chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con là cách xử lý khi cam bị vàng lá bằng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang chứ không phải bằng một cái thuốc bảo vệ thực vật nào khác nhé đấy và đây là túi phân à, Silic Tân Phát Bắc Giang có trọng lượng là 5 kg đấy, đây là dòng phân phân hủy chậm hay còn gọi là nhả chậm và mặt sau là phần hướng dẫn thì à, với một cái cây cam 5 tuổi mình vàng lá này thì mình sẽ bón là khoảng 5 lạng trên một gốc Đấy. và sau đây thì uh, chị em thực hiện điện đây là mình đây là cái rạch cái túi vẫn dạng đằng sau hiền có rồi không phải rạch à, rạch cái túi mới đấy chị múc từ đấy đi chị đổ đổ đi đấy chị nói đi đây là một cái à, bát này đã được à, là định lượng là nó là 0,5 kg đây là để bón cho một gốc này bây giờ vâng. là chúng ta đây là bón thực hành luôn như thế này sau một thời gian nữa là cây cam nó sẽ là chỉ bón ờ, quanh ờ, quanh ở trong gốc và cách gốc ra độ 30 phân 40 phân là mình ờ, từ trong đấy ra ngoài chứ không phải bón xung quanh từ trong gốc quay ra đấy quanh tán nhưng mà đi vào gốc nhưng mà cách độ 3 40 phân từ gốc Vâng. Bởi vì cái ờ, rễ cam này bây giờ nó cũng ăn lùi ra ngoài rồi. Vâng. Ta bón vào trong gốc là đây vừa đủ là vừa đủ năm lạng trên một gốc à? nửa vâng. kg vâng. cho một gốc. Vâng. Và tiếp tục thì ta di chuyển sang cái cây thứ hai. Vâng. Rồi một cái bán bón ờ, bón luôn cây chanh này đấy. Chị bón em cây à, chanh. Cây chanh này thì nhỏ hơn ta có thể là cho bớt đi một chút. Vâng, cho độ 3 lạng chị ạ. 2 3 lạng. Đó vào tầm độ 3 lạng. Nên nếu mà bón lên như cây cam kia nó sẽ bị nhiều quá thừa. Vâng. Nó không ờ, ăn hết. Chưa đây đang bón ở vườn mình. Mấy cây cam vàng. Cây cam vàng cây cam vàng. Và sang, chị lại sang sang cây kia đi. Sang cây sang cây cam à, cam vàng lá cây kia đâu năm rưỡi à sáu người vừa thêm đánh cho được hai rưỡi một vườn phật ngủ một vườn đá đây nhà mình đang đón đấy nha đây ở à, linh đây cho anh làm xong nhà mình thì xuống nhà linh ba mươi cây đấy cứ bón như thế là được đấy. Bây giờ ờ, em muốn hỏi chị là với ừ, các anh ở công ty là Bây giờ làm cái mô hình này thì các anh chị có khẳng định là sau một thời gian cái cây cam như thế này có thể trở lại phục hồi trở lại bình thường dạ, cũng được không? À, dạ. ờ, vâng cái câu hỏi này rất là hay. À, ở đây thì trước khi mà làm mô hình này chúng tôi đã cam kết với chủ vườn Nguyễn Duy Long rồi vâng. là chúng tôi sẽ um, cam kết Ừ, là sẽ khắc phục được cái tình trạng hết vàng lá này vâng. mà hết ở đây là hết vĩnh viễn vâng. hết 100 phần trăm vâng. chứ không phải là tháng này hết tháng sau lại bị đến như vậy là là, là không như vậy là phân bón chưa chuẩn vâng, vâng. trong khi mà thuốc bảo vệ thực vật không xử lý được hết cái vàng lá nghẹt rễ vâng, trên vâng. cam chanh vâng. nói chung là những dòng có múi vâng. nhưng mà phân bón xịt của chúng tôi ờ, sẽ khắc phục được cái việc này vì ờ, nghe có vẻ hoang đường đúng không vâng. nghe có vẻ là không tin đúng không à, nhưng mà chúng tôi sẽ giải thích cho bà con như này tức là khi mà cây cam bị vàng lá như thế này có nghĩa là rễ của nó đang bị nghẹt đang bị yếu và nếu mà uh, mình không xử lý thì thêm một thời gian nữa thì thậm chí là cái rễ này nó có thể bị thối đầu tiên nó bị vàng này vàng không dẫn đến thối thối dần dẫn đến là nó không lấy được dinh dưỡng lên và cuối cùng là chết cây thì cái phân silic này bón vào để làm gì thì cái phân silic này bản chất của nó là bón vào kích thích dễ ra nhiều dễ mới ra nhiều và khi mà dễ mới ra nhiều thì nó sẽ lấy được những cái dinh dưỡng mình còn tồn dư trong đất đây vâng. tức là mình bón NPK xuống đây nhưng mà cây không lấy được vì sao vì cái bộ rễ yếu vâng. do bộ rễ yếu cho nên là lá bị vàng như thế này vâng. thì cái đạm lân kali NPK nó vẫn còn nằm đây vâng. thì bón cái này vào kích thích nó ra rễ mới nó sẽ tận thu hết được những cái nguồn đạm lân còn dư thừa nằm trong đất này cộng với dinh dưỡng của phân silic kích thích ra rễ nhiều vâng. cho nên sau bón một thời gian như thế này thì khoảng độ Độ khoảng độ 25 à, đến 30 ngày sau. Vâng. Từ từ 20 ngày trở ra vâng. thì bà con bới bới cái cái cái cái cái, cái rễ của nó lên, vâng. bới gốc của nó lên vâng. thì mình đã thấy một loạt rễ tôm ra rồi. Vâng, vâng. Đấy. Mình thấy một loạt rễ tôm ra rồi. Và sau đó thì à, khoảng độ một tháng sau mà mình vẫn còn thấy nó Tức là sau đây bón xong thì khoảng độ 20 25 ngày sau là bắt đầu lá nó xanh trở lại này. Lá nó xanh và và nó xanh trở lại. Những lá mới ra là rất đẹp, những lá à, ví dụ như là đây ví dụ như mình này những cái lá này ví dụ lá này nhé vâng. thì nó nó sẽ đẩy cái phần vàng này ra phía ngoài vâng. phần trong này nó sẽ xanh hơn vâng. đấy còn những lá mới ra là xanh đương nhiên vâng. thì sau khi một sau một tháng vâng. mà mình thấy rằng tỷ lệ mà à, nó vẫn còn hơi vàng một chút vâng. thì mình lại bổ sung theo cái cái công thức mà mình vừa bón đấy năm nặng một cốc tiếp tục chỉ cần hai lần như vậy thì khẳng định là đấy bà con là sẽ hết 100% và khi đã hết rồi thì cây cam này lại rất khỏe đấy, rất khỏe à, quả bắt đầu lại uh, phát triển lá xanh quả tốt và vâng. cây nó không hiện tại là cái cây này đây bà con nhìn đây này cái cây này nó đang bị do là lấy không được dinh dưỡng cho nên nó hơi bị khô các bác có nhìn thấy nó khô dạ. đồng chí long ra đây chân của nó khô ờ, đồng chí long ra nhận xét cái vâng. cái cây này khi mà nó bị vàng lá thì đồng chí nhận xét là cây nó thế nào cây nó nứt và nó khô cây nó khô cây tại vì nó không lấy được dinh dưỡng mặc dù là vân vẫn còn nằm trong này nhưng nó không lấy được thì vâng. khi mà rắc cái phân tích này vào thì nó sẽ giúp cho cái bộ rễ phát triển mạnh và nó lấy được thức ăn lên nó nuôi thân nuôi lá nuôi quả tốt hơn và lúc này cây nó sẽ tươi xanh trở lại cây lá nó nhiều diệp đục và nó quang hợp oxy cho đủ tốt hơn và cây nó sẽ xanh trở lại hơn và với chỉ cần hai chu kỳ bón thì mình đã khắc phục hoàn toàn 100% trên vườn cam mấy, mấy ngày thì bón lại một lần chứ? Ừ, khoảng độ 25 đến 30 ờ, ngày sau mình bón lại vì chúng tôi là dân người dân thì cái cái sự hiểu biết nó hơi hơi bị o hẹp với hai vâng. nữa là chúng tôi cũng được nhiều công ty khi chúng tôi làm cam sành với lại cam vinh này thì chúng tôi cũng được nhiều công ty coi như là cũng tư vấn về về phân này về, về thuốc sâu này để vâng. chống cái vàng lá này vâng. thế nhưng mà đến ngay vườn là đến nay là cũng vẫn, vẫn cứ bị, mà chưa, vâng vì chưa khắc phục cái được. vườn cái cái cái cam của khu vực Hàm Yên này thì rất nhiều thì chúng vâng. tôi cũng mong làm sao là công ty cũng tư vấn cho bà con chúng tôi với lại vâng. À, tất cả bà con trong Ờ, xã này để khắc phục được lại cái cây cam sành và cam vinh của huyện Hà Yên này. Vâng. Tôi cũng mong là chị là người giám đốc của công ty thì chị cũng có thể tư vấn cho chúng tôi là cái cách làm và phân nó bảo đảm để cho chúng tôi làm cho nó cái công của bà con chúng tôi nó đạt hiệu quả. Vâng, và nâng cuộc sống của bà con đấy là nâng lên bởi vì ở đây nói thật là bây giờ là cái cảnh làm vườn như chúng tôi này đầu tư ra thì rất nhiều nhưng mà thực tế thu lại thì chưa được là bao nhiêu vâng vâng vì vâng. nó cứ bị bệnh đây này thì chữa hết cái nọ cái kia tôi cũng được vườn của tôi cũng nhiều nhiều công ty là người ta vừa thuốc sâu này người ta vừa phân thì người ta đến người ta giới thiệu để làm đấy nhưng mà nó cũng không có hiệu quả đâu vâng. Dạ. thế thì nên mơ mong là lần này là chúng tôi gặp được cũng như kiểu người ờ, bệnh là gặp được thầy được thuốc vâng. để cứu chữa vườn để cho bà con chúng tôi thu lại cái làm cái cây ăn trái có múi này vâng vâng Ờ, vâng, ờ, một cái ờ, chăn trở, một cái no nắng mà có thể nói là rất là lớn của bà con Hàm Yên và chúng tôi nhận trong nhận thấy trong từng ánh mắt của bà con ở đây à, chúng tôi sẽ cam kết với bà con là khắc phục bằng phân bón vâng, vâng. Tân Bắc Bắc Giang cho cam bưởi chanh và cây ăn quả nói chung là hết 100% chúng tôi cam kết vâng. và mình ngày hôm nay các bác đừng tin vội tạm vâng. thời nhé vâng. chưa tin để một tháng sau chúng tôi vâng sẽ trở lại đây vâng. để chúng ta cùng nhau đánh giá à, xem là cái mức độ hết vàng lá nhập nó được bao nhiêu phần trăm vâng. có đúng như những gì mà công ty cam kết không vâng. đấy và nếu như mà phân silic này khắc phục được cái hiện tượng vàng lá này vâng. thì bà con phải nghe chúng tôi vâng, vâng. bà con phải nghe phải vâng. tin và cuối cùng cái này thì nếu mà khi mà 20 ngày hoặc là một tháng sau mà quay lại đây mà cây nó hồi phục lại được thì chúng tôi tâm phục khẩu phục và chúng tôi khắc theo thôi chứ cũng không cần phải khắc lúc tìm, ấy khắc chúng tôi khắc tìm theo chúng tôi chứ không... tìm theo chứ cũng không phải là công ty mà tìm theo bà con chúng tôi, chúng tôi lúc ấy chúng còn tôi nhiều bà con tìm theo còn nhiều nhiều người là rất mong đây mới là một vài người ở trong nhóm làm vườn của chúng tôi có mặt hôm nay thôi. Vâng. Còn rất nhiều nhiều bà con ở huyện Hàm Yên này là đang chờ cũng có cờ vâng. chung vâng. một ý cũng có chung một một đấy là là ý mong muốn như thế này đấy. Vâng. vâng. Thì bà con hãy yên lòng bởi vì vâng. Phan Xinic thì ngày hôm nay thì tức là sự xuất hiện của ban giám đốc ở đây là vâng. lần đầu tiên vâng. nhưng bà con ở hàm yên này đã dùng cái phân xinic này trên các vâng. loại cây trồng rất nhiều rồi vâng. có nhà một nhà có thể lấy cả tấn vài tấn vâng. rồi vâng. cho nên là bà con hãy yên tâm vâng. chúng tôi sẽ làm được cái việc này và vâng. đối vâng. với phân xinic thì đây là một chuyện nhỏ vâng việc xử lý cho cam hết vàng lá là một chuyện nhỏ không vâng. phải là vâng. chuyện lớn vâng. chuyện lớn ở đây là gì chuyện lớn là cho bà con được thu chức vụ vâng. tạo ra một thế hệ cam trên một cây này ví dụ một được một tạ quả thì nó tạo ra tới 90 phần trăm cho đến 90 đến 95 quả loại một vâng. đấy 90 95 ờ, cân vâng. là quả loại một còn vâng. 5 đến 10 phần trăm là loại hai vâng. và cho cam ngọt sắc mã đẹp vâng. hạn chế ghẻ vâng. hay còn gọi là là là là sần quả đấy vâng. mà thuốc bảo vệ xử lý không hết vâng. thì ca thì phân bón silic của chúng tôi sẽ xử lý hết vâng. tức là làm cho quả nó trơn bóng này bóng láng này vâng. uh, căng mọng này nhiều nước này à, ruột vàng vâng. ruột vàng mã đẹp và nặng trái cũng như là trái to đồng đều và đặc biệt là cho bà con được thu xong rồi thì bà con những người dùng phân bón thông thường mới được thu vâng. đấy mới là cái chuyện lớn của của vâng, công ty vâng. còn cái chuyện để làm cây xanh trở lại hết vàng lá thì đây là một chuyện nhỏ không phải vâng, là chuyện lớn vâng, vâng. vâng. À, ta, ta tiếp tục thôi bây giờ hẹn các bác là vào một tháng sau đi vâng thì um, chúng ta để sang cái cây thứ ba đi xong và sau đây thì chúng ta tiếp tục sang dạ vâng. cây thứ ba cây này là cây thứ ba về cam và đối với chanh thì là cây thứ tư thì có một cái lưu ý với bà con là khi mà vườn cam của chúng ta bị đọng nước như thế này thì bà con phải ờ, khơi nước ờ, khơi nước hoặc là dùng máy bơm để hút hết nước đi để cho cái ờ, rễ của nó được thông thoáng bởi vì khi mà ngập nước thế này là rễ của nó sẽ bị uh, nhạt rễ và nó Ờ, sẽ ờ, dẫn đến là nó bị vàng lá và cái tình trạng mà khắc phục nó rất là khó thì bà con phải khơi nước đi và hút hết nước sau đó thì ta làm cỏ sạch sẽ và ta rắc phân như thế này đấy và còn một cách ờ, ngoài cái cách bón phân silic này ra thì còn một cách phun phân nữa nhưng mà chúng tôi sẽ thực hiện trên một cái vườn khác thế và uh, video của chúng tôi thì đến đây là kết thúc um,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 rồi chất lượng cao thì bạn có sẵn sàng đã tiếp không? Dạ, sẵn lòng ạ. Và chia sẻ kinh nghiệm để làm à, cái cam hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế logo gap để phục vụ sức khỏe cho người dân Việt Nam mình nói chung là người dân trên toàn thế giới đó. À, vâng, đây cũng là một diện tích cam sạch, cam hữu cơ um, được uh, xử lý theo hướng Việt Gáp và uh, mọi uh, các bạn nếu muốn mua cam sạch, cam ngon, chất lượng cao hoặc là đến thăm những khu vườn sinh thái tại à, khu vực Hàm Yên này. Ở đây rất đẹp các bạn ạ. Phong cảnh tuyệt vời. Địa thì chỉ... các bạn hãy liên hệ với Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Duy Nguyễn, Long, Nguyễn Di Long với à, địa, địa chỉ, chỉ là ở thôn Nàng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Các à, bạn có Và thể cho xin số điện thoại của mình là 034 919 3986. À. Mình tên là Long. Vâng. À, chúng rất vui sẽ... lòng được đón tiếp nhé <laughs> à, mời các bạn đến dịp mà thu hoạch cam thì mời các bạn về đây để thăm những vườn cam trên những đồi cam bát ngát và cam Hàm Yên nổi tiếng bởi đây là một xứ sở cam ngon, chất lượng cao. À, nhưng mà nay đang bị gặp phải cảnh <laughs> ờ, vàng lá như thế này thì công ty của chúng tôi có đến đây là một video để hướng dẫn bà con ở đây um, áp dụng trên các vườn để hạn chế được cái tình trạng vàng lá nghe dễ trên. Và à, cuối cùng thì xin cảm ơn um, các bác, các anh chị em, à, cảm ơn các bạn, cảm ơn bạn Nguyễn Duy Long và xin chào chúng ta cũng vâng, xin chào khán giả xin chào, xin chào và hẹn gặp lại hẹn sớm gặp lại